Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Vì Covid dân Việt càng chống Trung Cộng. Kể từ tháng 4 khi dịch bệnh Covid-19 tái phát, số người mắc bệnh ở Việt Nam đã tăng lên tại 62 trong 63 thành phố và tỉnh lỵ. Các nơi bị nặng nhất đều nằm ở miền Nam như Sài Gòn, Bình Dương, Long An, Đồng Nai và Tây Ninh – những hình ảnh đường phố Sài Gòn vắng hoe, các nhân viên y tế mặc đồng phục che kín từ đầu tới chân, nằm nghỉ ngay trước cửa phòng cấp cứu, làm não lòng người Việt ở nước ngoài. Tuy nhiên, nếu chúng ta tin vào các con số do chính phủ Cộng sản đưa ra, thì tỷ số người mắc bệnh và chết vì COVID-19 còn chưa cao lắm. Trong dân số 96 triệu người, ngày 11 tháng 8 2021 mới có 232.937 bệnh nhân, với 4.145 người chết, theo Bộ Y tế, tỷ số người chết vì bệnh còn thấp hơn tỷ số 9,6% trong cơn dịch bệnh SARS năm 2002-2003. Các con số trên có thể làm dịu bớt nỗi lo lắng, nhưng không thể che giấu được trình độ chữa trị dịch COVID quá yếu kém. Hình ảnh những xác người chết cuốn trong bao nằm bên giường những bệnh nhân còn sống gây một ấn tượng thương tâm và kinh hoàng. Các bệnh viện chật trội, thiếu thiết bị và thuốc men, các nhân viên y tế làm cật lực không hết việc – nhiều nơi đã từ chối không nhận thêm bệnh nhân. Ban giám đốc bệnh viện không đủ nhân viên và xe cáng di chuyển thi hài người đã chết. Những xác chết nằm cạnh người sống trong một căn phòng bừa bộn ngổn ngang. Có lẽ vì khu nhà xác đã hết chỗ và phòng đó là nơi duy nhất có máy lạnh. Cảnh lúng túng, khốn khó ngay trong một bệnh viện là mối lo chính vì mai mốt không biết những bệnh nhân sắp vào có được chữa trị hay không. Bộ Y tế cho biết đã có 80.348 người khỏi bệnh, nhưng theo hãng thông tấn Nhật Bản Nikkei, thì Việt Nam đã tụt xuống đứng hàng chót trong thành tích chữa trị COVID-19. Chỉ số lành bệnh NCRI Nikkei COVID-19 Recovery Index đầu tháng 8 ghi Trung Quốc 74 điểm đứng hàng đầu vì họ có phương diện y tế cho hàng tỷ dân mà số bệnh nhân rất ít. Đáng khen ngợi là hai nước đứng kế New Zealand 69,5 và Hungary 69,0 mới lên thay cho Malta và Ba Lan trong tháng trước đó là những quốc gia còn nhỏ hơn nước ta. Vào tháng 6, chỉ số NCRI của Việt Nam đứng hàng thứ 100 trong số 120 quốc gia trên thế giới. Đầu tháng 7 đã tụt xuống hàng 114 và qua ngày 8 tháng 8 rơi xuống hàng 120 cùng với Thái Lan. Cả hai được 22 điểm. Trình độ phòng bệnh cũng thấp kém không khác gì việc trị bệnh. Mặc dù không có một phong trào chống vaccine như ở Mỹ, dân Mỹ được trích ngừa 57% đủ hai liều, còn ở Việt Nam mới đầu tháng 8 có được gần 9 triệu rưỡi, tức là 10% dân số được trích thuốc chủng. Trong đó chỉ gần 1 triệu, tức là 1% được trích đầy đủ. Đây là tỷ lệ thấp nhất so với các nước Đông Nam Á. Chính quyền Hà Nội tuyên bố trong năm nay sẽ mua 120 triệu liều thuốc ngừa, vẫn thiếu 30 triệu liều mới đủ để phòng bệnh cho 3 phần tư người lớn và tỷ số tối thiểu để đạt tình trạng miễn nhiễm tập thể Việt Nam đã được tặng 592.100 liều vaccine của Oxford AstraZeneca, 38,9 triệu liều vaccine miễn phí từ COVAX, một quỹ hỗ tương do Y tế Thế giới tổ chức. Ngoài ra đã mua 30 triệu liều thuốc chủng AstraZeneca và 20 triệu liều Sputnik V của Nga. Đầu tháng 6, Cộng sản Trung Quốc hứa tặng 500.000 liều vaccine do công ty Sinopharm chế tạo – Lúc đó Trung Quốc đã cung cấp cho 80 nước trên thế giới 350 triệu liều thuốc chủng do các công ty Sinovac và Sinovac sản xuất, nhưng người Việt Nam không tin tưởng vào thuốc chủng làm ở nước đàn anh cộng sản. Những tin tức sau đó càng tạm tăng thêm mối nghi ngờ của người Việt. Nhiều nước sử dụng hai thứ vaccine của Trung Quốc đã phải lo tìm thứ thuốc chủng khác để chích lại lần nữa. Các nước Mongolia, Chile, Seychelles Dùng vaccine của Trung Cộng đã chủng ngừa cho 50% dân chúng, nhưng nhiều người chích rồi vẫn mắc bệnh và chết. Đầu tháng 7, chính phủ Mỹ gửi tặng Việt Nam 2 triệu liều Moderna, loại vaccine của công ty này và công ty BioNTech Đức Quốc hợp tác Pfizer, theo phương pháp hoàn toàn mới dùng mRNA kích thích cho hệ thống miễn nhiễm trong con người sản xuất các kháng thể. Việt Nam đang mặc cả mua 5 triệu liều của Moderna, 31 triệu liều của BioNTech Pfizer. Từ đầu năm nay, Trung Cộng đã công kích phương pháp tân kỳ này. Tạp chí Hoàn Cầu Thời báo Global Times mô tả việc sử dụng mRNA là rất nguy hiểm. Báo Nhân dân ở Bắc Kinh kể lại chuyện những người già ở Na Uy đã chết sau khi trích thuốc chủng của BioNTech và Pfizer, một chuyện đồn đãi không chứng cớ. Nhưng bây giờ Trung Cộng phải công nhận loại vaccine dùng mRNA hiệu quả gấp bội so với thuốc nội hóa. Vào tháng 5, công ty Fosun Pharma, Phục tinh Y Dược, đã ký hợp đồng sản xuất vaccine của BioNTech cho thị trường Trung Quốc, 100 triệu liều trong năm 2021 và 1 tỷ liều mỗi năm sau. Dân Sài Gòn cũng nhiệt liệt ủng hộ các thuốc dùng chủng mRNA của Moderna và BioNTech Pfizer. Hai tuần lễ sau khi 2 triệu liều thuốc Moderna được trao cho Việt Nam, chính phủ Mỹ lại gửi thêm 3 triệu liều vaccine dùng mRNA nữa, cả hai lần đều đi qua hệ thống COVAX. Một nửa số thuốc mới này về tới Sài Gòn ngày 25 tháng 7 một nửa đi Hà Nội. Tổng thống Joe Biden công bố chương trình sẽ cung cấp 500 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech cho 92 nước nghèo. Việt Nam sẽ được thêm một số trong năm nay. Ngoài các thuốc chủng ngừa, chính phủ Mỹ đã tặng 17,7 triệu đô la giúp Việt Nam phòng chống COVID-19, đầu tư 1 tỷ Mỹ Kim vào các cơ sở y tế để gia tăng sức chống bệnh dịch. Từ năm 1998, Cơ quan Phòng chống bệnh dịch của nước Mỹ, CDC đã giúp huấn luyện các chuyên viên chống bệnh dịch nhưng không có nước nào có thể viện trợ cho dân Việt Nam một chính quyền trong sạch và hữu hiệu. Một que test scrap để thử nghiệm đáng giá 1 đô la, khi đem sử dụng dân Quảng Nam phải trả 734.000 đồng. Một xét nghiệm tại bệnh viện tỉnh Đồng Nai giá từ 300 lên 734.000. Người ở xa sẽ phải trả từ 600.000 tới 1 triệu 500.000 đồng. Ai được trích ngừa trước nhiều người dân đã nêu lên những cảnh bất công danh sách bản phân bổ vaccine Moderna và Pfizer của tỉnh Đồng Nai ngày 24 tháng 7 cho thấy ưu tiên được trích dành cho các cán bộ đảng viên. Một giáo sư đại học Đà Nẵng than phiền rằng gần 3.000 người chưa ai được trích, trong khi đó các đồng nghiệp ở Sài Gòn và Hà Nội được trích cả. Tại Sài Gòn, trong số nhiều loại vaccine có cả vaccine của Sinopharm, công ty Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan nhập cảng 5 triệu liều Verocell cho thành phố. Nhiều người dân cho đài AFA biết họ từ chối tiêm vaccine tàu, dù bị phạt. Ngày 3 tháng 8, lãnh đạo thành phố phải giải thích rằng dân có quyền từ chối vaccine Sinopharm không phạt. Bà Trương Mỹ Lan đã nổi tiếng từ năm 2014 vì bị tố cáo hối lộ 20 tỷ đồng, tương đương là 1 triệu Mỹ Kim, cho Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ để chiếm một khu đất thuộc cảng Nhà Rồng Khánh Hội. Năm 2014, 10 người trong gia đình bà Trương Mỹ Lan đã xin từ bỏ quốc tịch Việt Nam, qua năm sau xin rút lại. Năm nay, công chúng trên mạng xã hội chuyển cho cho xem những văn bản mà theo đó, người của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nơi tài trợ vaccine do Sinopharm sản xuất, được trích ngừa bằng AstraZeneca tại Bệnh viện Thống nhất nơi dành cho cán bộ cao cấp. Covid-19 khiến cho người Việt Nam thêm một dịp biểu lộ tinh thần chống Cộng sản Trung Quốc. Người ta chống đến cả vaccine Trung Cộng. Đây là một thành kiến không cần thiết Trích bất cứ thứ vaccine nào dù chỉ hiệu nghiệm 50% cũng tốt hơn là không trích. Nhưng người Việt đã chống cự 1.000 năm Bắc thuộc và 4 năm lần quân xâm lăng tái chiếm để nô lệ hóa dân mình, ký ức không thể nào xóa bỏ được.